Mời các em chúng ta cùng chuyển sang nội dung ba lớn tính chất hóa học. Thầy sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về những cái tính chất cụ thể của anh metan nhé. Phản đầu tiên chúng ta phải xét đến đó là phản ứng của metan với oxy. Phản này người ta còn gọi là phản đốt cháy. Thấy chưa nào? Bây giờ thầy nhắc lại cho các bạn về thành phần nguyên tố nhé. Với cái anh CH4. À, bây giờ về thành phần nguyên tố. thì thầy tin rằng tất cả các bạn sẽ chỉ ra được à, thành phần nó chỉ gồm hai nguyên tố C và H thôi. Thế bây giờ các bạn hãy nhớ lại cho thầy. Trước đó mình đã học về bài giảng là phân tích định lượng, phân tích định tính rồi. Thì các bạn chắc chắn các bạn sẽ khảo sát được khi mà C và H này mà cộng với anh oxy á thì sản phẩm cháy là gì nào? À tôi sẽ được là CO2 và nước. Các bạn thấy uh, hóa học nó liên kết chặt chẽ với nhau chưa ạ? Trong cái bài giảng về định tính định lượng ấy, thì từ đây mình có thể hiểu về pháng đốt cháy của anh meta là như thế nào. Toàn bộ C của anh meta nó sẽ đi hết về CO2 và toàn bộ H nó sẽ đi hết về nước. Đúng chưa? Chúng ta hãy cùng xem lại các thí nghiệm nha. Thí nghiệm này, à, thí nghiệm đó là đốt cháy metan bởi khí oxy. À, sau đây sẽ là một cái mô hình thí nghiệm thầy sẽ diễn đạt cho các em để các em hiểu này. Thầy chuẩn bị một cái ống nghiệm và thầy úp nó xuống. Được chưa? Và trong ống nghiệm này nó đang chứa không khí đấy. Đúng không? Nó không có gì nhưng các bạn phải hiểu là trong đấy nó có không khí các bạn rõ chưa